chào tất cả anh em nha thì ờ, ở cái video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục giới thiệu cho anh em những cái bộ sản phẩm những cái bộ đồ chơi để nó hỗ trợ cho anh em đi đánh bầu cua thì ờ, trước khi mà mình test cụ thể cho anh em chơi cũng như là hướng dẫn cho anh em cái cách sử dụng những cái bộ đồ đạc này cái cách sử dụng nó như thế nào thì mình cũng nhắc cho anh em nhớ luôn thì đi chơi bầu cua này á ở cái phần đồ chơi của cái bầu cua này á thì nó chỉ có hai loại để anh em lựa chọn anh em chơi thôi một là anh em chơi bằng hộp hai là anh em chơi bằng thùng bằng thâu bằng nắp ở cái phần hộp này thì nói chung là anh em phải bỏ được cái hộp vô đi tới sòng chơi anh em bắt buộc phải bỏ được cái hộp vô một trong ba cái hộp của mình anh em làm sao anh em phải cháo được cái hộp mình vô thì anh em chơi mới được còn ngoài ra không có bất cứ cái dụng cụ nào mà có thể bôi có thể bóp có thể chét vô cái hộp này mình có thể chơi được cho nên anh em cẩn thận tránh cái trường hợp anh em bị lừa đảo còn à, cái bộ thứ hai cái đường thứ hai là anh em sẽ chơi là chơi bằng cái thâu camera hoặc là bằng à, cái thùng camera thì ở đây mình test cụ thể luôn mình hướng dẫn luôn cho anh em cái cách sử dụng để những anh em nào mà chưa biết chưa từng xài qua những cái này anh em biết được cái cách chơi của nó như thế nào nó cần cái gì và cái cách sử dụng thao tác nó như làm sao để mà mình nhắm được mình có tuồn vô sòng sới mình chơi hay không thì muốn chơi được cái thùng camera này thì cái đầu tiên anh em đi chơi anh em cần chuẩn bị cho mình thì tới sòng chơi anh em phải làm sao anh em sắp xếp cái cuộc chơi anh em bỏ được cái thùng của mình vô thì anh em mới có thể chơi được bỏ cái thùng vô rồi thì ba cái hộp này hộp nào cũng được hộp chợ hộp bất cứ hộp ai chơi cũng được và cái đĩa này cũng không cần tới chỉ cần cái thùng thôi thì đây là cái thùng camera mà mình đã làm xong rồi đây là cái thùng mà khi làm hoàn thiện xong thì nói chung là bây giờ ở bên mình nó làm bằng máy móc hết không có làm bằng thủ công nữa cho nên khi mà làm xong thì nói chung nó cũng giống thật tới 90 98 phần trăm thì nếu như mà anh em chưa từng xài mình dám khẳng định với anh em anh em cầm cái thùng này lên anh em không thể nào mà biết được đây là một cái thùng công chẹt về cái phần à, mỏng thì nó cũng như vậy cái phần dày mỏng nó cũng như vậy và cái phần nặng nhẹ thì nó cũng tương đương như cái thùng chợ nói chung là nó không có khác biệt gì hết còn cái phần à, quấn băng keo thì anh em thích quấn hay thích xả gì cũng được ở đây thì mẫu mã của nó là mình làm thường thường là cái thùng trắng như vậy còn những anh em nào mà chơi cái thùng sơn màu mè hay là tô nè hoặc là thông nhôm thì anh em cứ cho mình cái mẫu mình sẽ làm theo cái nhu cầu của anh em kể cả thùng giấy mình vẫn làm được nha tất cả các loại tất cả chất liệu mình làm được hết thì ờ, cái cách sử dụng cái thùng này thì nó cũng rất là đơn giản thôi anh em đi chơi bỏ cái thùng vô thì ai lắc cũng được thằng nào lắc cũng được thì khi mà lắc xong thì anh em chỉ cần bấm cái điện thoại này lên là anh em thấy bầu hai con tôm nè đây bấm lên là mình thấy thôi bầu hai con tôm cứ lắc xong là bấm lên mình thấy được cả ba con bầu gà tôm nè đấy bầu gà tôm thì ở cái hình thức cái điện thoại coi này á em mượn điện thoại cảm ứng này ở cái ờ, phần cái điện thoại mà cái màn hình để mình coi á thì nó sẽ có hai loại anh em có thể chơi bằng cái điện thoại à, cùi bắp này thì nó đơn giản hơn nó tiện hơn thì cứ bấm lên thấy thôi còn không thì anh em chơi nó kín đáo hơn xíu thì anh em chơi bằng cái điện thoại cảm ứng hàng ngày anh em xài mình sẽ kết nối qua cho anh em coi cứ lắc xong là tự động nó kết nối thì cứ lắc xong nè thì mình bấm cái là mình thấy được đây hai con bầu con cá hai con bầu con cá thì mình cho anh em coi lại cái mẫu thùng mình làm nè đây làm xong thì nó giống thật tới 98 phần trăm rồi nói chung nó không có để lại cái tì vết nào để mình có thể phân biệt được đây là cái thùng công chuyện cho nên anh em cứ yên tâm về cái phần kính đáo còn ờ, ở cái phần pin của cái thùng này á pin của nó thì anh em chơi tầm khoảng 4 ờ, đến 6 tiếng nó mới cạn thì cứ hết pin thì đây là cái bệ sạc nè hết pin thì đặt lên là tự nó sạc thôi đây sạc vô pin là nó nhảy đèn đỏ nè còn khi đầy pin là nó nhảy lại cái đèn xanh này rất là dễ mình không cần phải cắm kim như hồi xưa nữa còn mẫu mã thì anh em cứ yên tâm anh em nhìn mẫu mã nè làm xong nó rất là đẹp không thể nào mà phát hiện được cực kỳ đẹp luôn thì ờ, đồ chơi thì nói chung đồ chơi bầu cua nó chỉ có vậy thôi thùng hoặc là hộp ở cái phần hộp thì mình nhắc cho anh em nhớ để anh em ờ, tránh những cái trường hợp mà nó lừa tiền anh em hộp là khi mà anh em chơi bằng hộp á thì ờ, người ta sẽ xé cái hộp ra người ta nhét con chip vô bên trong hoặc là người ta làm thuốc vô bên trong thì anh em đánh mới được còn đang không không cái hộp bình thường anh em không thể nào mà nghe được không thể nào mà phân âm phân yết nó được cho nên anh em đừng có ờ, thử sử dụng những cái loại đồ đó tránh cái trường hợp mình bị lừa thì ờ, bên mình cung cấp thì đầy đủ tất cả những cái dụng cụ trên ờ, thị trường bầu cua sóc đĩa tài xỉu nói chung là đầy đủ người ta có cái gì là mình sẽ có cái đó còn những cái mặt hàng lừa đảo thì mình không bán thôi thì có gì thắc mắc hoặc là cái gì không biết không hiểu thì anh em cứ gọi vô số điện thoại này mình sẽ tư vấn cụ thể cho anh em cái gì mà cảm thấy nó không thật thì đừng nên mua thì cũng cảm ơn anh em đã theo dõi hết cái video của mình nha